Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Thì hiện tại giờ đang buổi tối các bạn Buổi tối ngày thứ sáu Ngày mùng 10 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé Đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì lại về là 35 các bạn ạ Vẫn liên quan ngoài hôm trước Hôm trước của chúng ta là 52 Thì hôm nay lại về là 35 Thì không phải là về 25 luôn đi Thực ra là đặc biệt của chúng ta đang đi rất là cũng khó bắt Không không dễ một chút nào các bạn Rất khó bắt thì nhưng một ngày mình kiểm tra chút về mặt lô tô cho một chút cho các bạn tham khảo một lô tô ngày hôm nay về mặt lô tô hai nháy các bạn nhé 99 về hai nháy này 72 về hai nháy này 42 về hai nháy này và 00 của chúng ta hôm nay ở lại còn đặc biệt như này thì không biết là ngày mai có liên quan nhau không thì hôm qua mình nói các bạn là ngày mai chắc chắn là liên quan đến nhau 52 đầu năm lại về đít 5 mai lại 380 đang đi cầu này các bạn ạ 28 thì đầu 2 về đít 2 đầu 5 lại về đít 5 thì ngày mai thì lại chạm 5 nữa các bạn nếu như thế này mà ăn tiếp như này là không có như các bạn nghĩ là đầu 3 ngày mai lại về đít 3 hay là đít 8 thì không có đâu các bạn nhé ngày mai nếu mà có thì nó có thẳng con 5 này số số sẽ lừa chúng ta có thằng con 5 xuống hoặc con không xuống đít luôn đấy các bạn ạ thì ngày hôm qua mình lên kênh chốt số tất cả các bạn ngày hôm qua là ngày à, mùng 9 tháng 5 năm 2019 thì mình lên kênh chốt số tất cả các bạn là mùng 10 tháng 5 năm 2019 bạch thủ lô là 49 not 94 thì chúng ta 4994 chúng ta đang không ra thì ra 99 các bạn ạ ra 99 luôn hai nháy Ê, nó giả bộ luôn chứ nó không ra con 4994 của chúng ta còn xong tổ lô của chúng ta là 6996 thì xong tổ lô của chúng ta là 966 thì đã ra được con 69 các bạn nhé con 69 ở ngay đầu giải nhất cho chúng ta còn cái dàn đặc biệt rất kết đây mình rất kết cái dàn đặc biệt rất kết cái dàn đặc biệt 36 số chốt cho các bạn thì hôm nay đã không thành công và mình chốt cho các bạn cái dàn đặc biệt hôm nay trên Zalo không thành công rất là tiếc sổ số chúng ta quay không phải hôm nào cũng như ý của chúng ta còn hôm nay ở trên Zalo các bạn nhé trên Zalo vào chút trên Zalo cho các bạn một chút hôm nay về phần đặc biệt thì mình thua đặc biệt rồi các bạn ạ đặc biệt hôm nay mình không bắt được đặc biệt đặc biệt nên mình công nhận là bị thua thì hôm nay đặc biệt mình chốt cho các bạn à, có mấy con đặc biệt này thì thua hết các bạn còn hôm nay về lô tô các bạn nhé hôm nay về lô tô thì mình chốt cho các bạn là bạch thổ quân 24 các bạn nhé 6 giờ 16 à, giờ 07 phút bạch thổ là con 24 cho các bạn thì con 24 bạch thổ chúng ta nó không ra thì nó lại ra con nót đó là con 42 về hai nháy các bạn ạ 42 về hai nháy nữa các bạn nay chơi xong thủ lô thì cũng chúc mừng các bạn hôm nay các bạn vào chơi lô tô rất là nhiều lô tô rất là nhiều chốt đề chúng ta đồng ăn thì hôm nay chúng ta ăn được đó là con 42 về hai nháy và xong thủ lô là 2442 thì các bạn về hai nháy thì mình hy vọng là các bạn hôm nay gỡ được cái đặc biệt của ngày hôm nay mình chốt cho các bạn bị sai còn đâu các bạn nếu mà theo đặc biệt của mình vào gọi là chơi gọi là ít vốn thì hôm nay chúng ta về hai nháy đó là 2442 xong thủ về 422 nháy thì chúc mừng các bạn còn đâu ngày mai thì mình sẽ bỏ đặc biệt mình sẽ bỏ đặc biệt đây chốt lô tô cho các bạn đây đặc biệt đi rất là khó bắt hôm nào thực thực sự kết thì mình sẽ cho các bạn sau còn đôi là mình sẽ tập trung bắt lô tô cho các bạn tại vì cầu lô tô của mình là hầu như cầu hai nháy là rất là nhiều các bạn nhé toàn cầu hai nháy thôi phần lô tô thì à, mình nói với các bạn này hiện tại giờ trên YouTube thì các bạn xem đấy, rất nhiều kênh mình nói thật các bạn là nhiều kênh vô cùng luôn nhưng chúng ta phải xem làm sao cho đúng phải theo vào trong Zalo như thế nào cho đúng hợp lý mình trên xem trên YouTube thì nhiều kênh người ta quay cái cái sổ số các bạn nhé người ta quay cái sổ số đang đang mở thưởng ấy người ta cầm cái tờ giấy ra người ta người ta đưa ra người ta dơ ra xong rồi người ta bộ xiên này xiên mấy con xiên ba xiên hai và bạch thủ này độc thủ kia và đề à, đặc biệt đặc biệt có một hai con đặc biệt xong rồi người ta ra cái giải các bạn nói các bạn thông cảm nhé cái đấy tất cả là thủ thuật đấy tất cả thủ thuật mình nói các bạn tất cả là thủ thuật là để cho các bạn để các bạn để lừa dối các bạn còn đâu mình chốt lô tô cho các bạn nhé mình nói với các bạn là mình chốt lô tô và chốt đặc biệt cho các bạn ở trên Zalo trên nhóm mình nói các bạn biết là mình có chơi mình có chơi từ lô tô đặc biệt mình các bạn ăn các bạn ăn được lô tô mình cũng ăn được lô tô và các bạn ăn được đặc biệt các bạn cũng ăn được, được mình cũng ăn được còn đâu các bạn thua mình thua mình chốt số mình trả giá luôn cùng với các bạn luôn mình chốt sai mình cũng bị thua và mình chơi mình khẳng định các bạn mình chơi mình chơi nhiều hơn các bạn rất là nhiều còn đâu là những cái trường hợp mà như vậy mình nói ở trên YouTube rất là nhiều kênh làm như vậy thì anh em phải tỉnh ngộ ra nhé chứ không phải là sổ số mà biết được chảo sổ số là mà bán số ra ngoài như vậy nếu mà biết như vậy thì nó đào nói thật các bạn thông cảm với mình như vậy đào mà bố lên mà đánh mang mã bố lên cho cả họ đánh chứ không phải là một mình đó nó cầm cái tờ giấy nó giờ mình xem rất là khó chịu bây giờ không giúp được anh em thôi bây giờ lại đi lừa anh em mình nói các bạn thông cảm như vậy nên là hôm nay mình thật sự rất bức xúc sổ số, số chúng ta như mình nói các bạn chia sẻ các bạn mình đọc cả đêm mới được cái cặp uh, ờ, 2442 này chốt cho các bạn ở trên Zalo ngày hôm nay ở trên nhóm đọc cả đêm đấy các bạn từ lô tô đặc biệt đọc cả đêm tất cả các anh em đội ngũ đọc cả đêm chứ không phải đơn giản mà hội đồng rồi sổ số, số là mà bán số xong rồi chốt số nói 100 phần trăm là về từ lô tô đặc biệt nó bán nhà nó đi đánh thì thôi mình nói vậy thôi nói vậy là cho các bạn nếu các bạn xem kênh thì các bạn sẽ hiểu cái cái ý của mình là như thế nào để chúng ta không bị mắc lừa vào trong ờ, những cái kênh youtube và làm ăn nó không ra gì như vậy còn đâu mình chốt số đặc biệt thì à, hôm nào mình cực kết thì mình lên đặc biệt mình trượt hai hôm nay rồi hôm nào cực kết thì mình lên đặc biệt cho các bạn tham khảo <clears throat> chốt số cho ngày 11 nhé các bạn nhé 11 tháng 5 các bạn chốt số cho ngày 11 tháng 5 bạch thủ lô ngày mai cho tất cả các bạn đó là con 53 thì hôm nay con con 49 thì nó xấu nó không về các bạn 53 ngày mai hy vọng sẽ về bạch thủ là con 53 và lót đó là con 29 cho tất cho chúng ta các bạn nhé lót là con 29 lót 29 còn xong thổ lô ngày mai đấy cũng rất là đẹp cầu rất là đẹp xong thổ lô của chúng ta là 696 hôm nay đã được ăn còn đâu là xong thổ lô ngày mai đó là 14 và 41 các bạn nhé các bạn nên tham khảo cái cặp xong thổ lô này và bạch thổ lô thì các bạn có thể chơi cả cũng được và ngày mai các bạn có thể kết đánh một cặp cũng được hoặc là đánh 53 thêm chút vốn và lót con 29 hoặc là đánh cả bốn con hoặc đánh xong thủ lô chúng ta ngày mai cứ 4,2 là chúng ta có thu nhập rồi còn đâu mình nói các bạn này chúng ta chơi lô tô sổ số miền Bắc là chúng ta phải có thu nhập từ sổ số miền Bắc chứ không phải là chúng ta mà mang tiền đi thua về sổ số miền Bắc các bạn nhé thì số Zalo nhóm đây đó là 0868302096 thì ngày mai là ngày 11 tháng 5 năm 2019 thì các bạn có thể tin tưởng xem kênh thì các bạn tin tưởng thì các bạn vào trong Zalo nhóm thì mình chốt cho các bạn còn đâu là lô tô thì mình sẽ chốt hàng ngày cho các bạn đó là đặc biệt thì hôm nào thật kết thì mình sẽ chốt cho các bạn thì hôm nay mình chốt cho các bạn xong thủ đó là 2442 thì chúng ta ăn được hai nháy 42 vậy chúc mừng các bạn còn đâu rất nhiều bạn hôm nay xin xin đặc à, xin lô tô dàn mình không tìm nữa xin lô tô dàn rất nhiều các bạn hôm nay xin lô tô dàn thì mình chốt cho các bạn đó là con 2442 này 2772 này và con 4 à con 2277 thì chúng ta con 2277 kép của chúng ta hôm nay nó không ra các bạn thì mình chốt cho các bạn 6 con ô tô đó là 2277 và 2772 và 4224 thì chúng ta hôm nay 6 ăn 2 nếu các bạn chơi dàn thì các bạn hôm nay 6 à 6 ăn 4 thì chúng ta vẫn có lời các bạn nhé 6 ăn 4 chúng ta các bạn chơi dàn thì chúng các bạn vẫn có lời không thả lỗ được còn nếu các bạn theo mình thì không bao giờ lỗ nếu mà các bạn vào đều tiền hàng ngày thì không lỗ trừ khi các bạn đánh dâng tiền lên thì các bạn mới lỗ đúng hôm là cầu bị đứt thì các bạn mới lỗ thôi còn ngày mai đó là ngày 11 tháng 5 các bạn nhé thì mình kính chúc tất cả chúng ta là ngày mai là ngày thứ bảy rồi thì chúng ta đi làm cũng là ngày cuối cùng của tuần thì chúng ta luôn làm sao là an toàn trong uh, lao động và trong công việc của mọi người chúng ta sau ngày thứ bảy chúng ta có một ngày nghỉ đó là ngày chủ nhật còn các bạn xem kênh các bạn nhớ đăng ký kênh và không tiếc dùm like để ủng hộ tất cả anh em đội ngũ kênh à, lên dàn chốt số cho tất cả các bạn những con số tỷ lệ cao nhất để các bạn tham khảo ở trên YouTube và đặc biệt hơn nữa là chúng ta vào trong Zalo nhóm này mình chốt cho các bạn tất nhiên là trong Zalo nhóm mình có thu phí các bạn nhé tất nhiên là thu phí rồi nhưng cái thu phí đó không đáng bao nhiêu cả thu phí nó chỉ có để cho mình ờ, đủ tài trợ để làm kênh thôi nhưng mà chúng ta phải đảm bảo cái quan trọng nhất cho các bạn đó là chúng ta thu nhập từ số miền Bắc từ lô tô và đặc biệt thật kết mình sẽ chốt cho các bạn và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé